Xin chào tất cả anh em Cái ờ, clip ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu với anh em về một cái bộ hột bầu cua Khi anh em đi chơi bầu cua, đánh cái bầu cua bịp Đó là chính là sử dụng cái bộ hột bầu cua báo dung 6 mặt Đây được có thể được coi là một cái ờ, bí quyết hay là một cái ờ, cách đánh bầu cua hoàn toàn hiệu quả và chính xác đến tuyệt đối 100% khi vào chơi ấy, anh em chỉ cần đưa được một hột này vào thôi đưa được một cái hột của mình vào hột nó nó sẽ báo dung cho chúng ta biết đủ 6 mặt đây nó là một cái ờ, đây có thể gọi là một cái công thức đánh bầu cua nó đã được tôi ờ, ghi tờ giấy này đây và theo cái nhịp dung của nó chỉ cần các anh em đưa được một hột vào và ai sóc cũng được ai làm cái cũng được khi sóc lên nó sẽ rung thì chúng ta biết từng nhịp từng nhịp một theo cái uh, công thức mà tôi ghi đây bây giờ tôi uh, sẽ test thử cho anh em xem mấy bán để biết thì sự hiệu quả của cái bộ hột bầu cua báo dung sáu mặt này nó như thế nào đây là cái cục rung này về cái cục rung này nó rất là đơn giản thôi trong này nó có hai cục pin anh em lắp vào và bật công tắc lên như này thôi khi bật công tắc lên thì nó sẽ rung cho chúng ta biết theo cái nhịp độ rung của nó để tôi lấy một cái à, chén tôi lấy một cái à, cái dĩa để tôi đặt vào để cho anh em dễ cảm nhận à, phân biệt cái nhịp rung của nó nhé đây đây là cái công thức của để anh em biết phân biệt nhịp rung như bây giờ là hai cái ngắn rồi hai cái ngắn có nghĩa là có con tôm anh em đó có một tôm anh em chính xác ạ một cây dài một cây dài có nghĩa là có gà anh em nhé nó có một con gà này chính xác ạ tuyệt đối 100% luôn còn là khi mình sóc kiểu gì cũng thế thôi muốn sóc mạnh sóc nhẹ nó đều dung cho chúng ta biết theo cái nhịp dung của nó một ngắn một dài là cua anh em nhé anh em nhìn một ngắn một dài có nghĩa là cua đó hai con cua liền nhé đây là khi mình sóc nhẹ còn khi sóc mạnh muốn sóc mạnh như thế này nó vẫn rung chúng ta biết này Đó, một cái ngắn một cái ngắn có nghĩa là có con nai Đó, chính xác không anh em tiếp tục một cái ngắn vẫn là có con nai nhé Đó, vẫn là nai một ngắn một dài một ngắn một dài vẫn là có cua anh cua 100% luôn nó tuyệt đối luôn một ngắn tiếp tục có nai nhé đó bây giờ tôi sẽ không sóc nữa mà tôi sẽ bỏ ra bỏ ra để tôi lật từng cái mặt một lên để xem cái anh em dễ cảm nhận cái nhịp rung của nó xem có giống như những gì mà tôi đang nói đây không và cái chính xác sự hiệu quả của cái bộ à, hột này đây nhá cái ờ, công thức thì tôi viết tôi để sẵn ở bên này rồi tôi sẽ lật từng mặt một này Đó, một cái ngắn một cái ngắn có nghĩa là có con nai nha bây tôi sẽ đổi mặt khác này con cua chẳng hạn này Đó, cua một ngắn một dài anh em nhìn nhé. một ngắn một dài con cua này tôm này tôm nó là hai cái ngắn bầu này không dung nữa hoàn toàn không dung không rung chút nào anh em nhé cá này hai dài Đó, tôi sẽ đặt lại nhé cá bây giờ tôi sẽ đặt sang mặt con gà này một dài đúng không hai một ngắn cua một ngắn một dài tôm hai ngắn cá hai dài đúng không gà một dài và bầu không hề rung Đó. chỉ cần anh em đưa được một cái bộ hột vào một cái hột uh, vào thôi không cần nhiều là cơ hội chiến thắng của anh em là tuyệt đối 100% luôn anh em nào có nhu cầu tư vấn tìm hiểu có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại trên màn hình cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này chào tạm biệt tất cả anh em